Các em học sinh lớp 6 thân mến, hôm nay cô đã hướng dẫn các em ôn tập về cái phần thứ năm đó là ước và bộ. Đấy. Thì để nắm vững các kiến thức ước và bộ như thế nào thì cô đã hệ thống các kiến thức các em cần nhớ vào đây. Đấy. Bây giờ các em nhớ cái thứ nhất là nếu số tự nhiên A mà chia hết cho số tự nhiên B thì người ta nói A là bộ của B. Đấy. Còn khi đó B lại là ước của A ta hình dung đây chính là cái khái niệm về cước và bộ số tự nhiên a này chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bộ của b thế còn b khi đó gọi là cước của ta đấy thì ở cái bài chia hết em học rồi em hôm trước cô đã nói với các em đúng không nhỉ thì nếu a mà chia cho b thì luôn tồn tại một số tự nhiên q k sao sự bội ở đó chúng ta suy ra nếu như a biết được giảm b k thì a gọi là bội của của b để vậy liên kết hai vấn đề một là khái niệm gốc của bội hai là về dấu hiệu cái tính chất chia hết Đấy. thì nếu như a mà biết được dưới dạng thế nhá Đấy. cô nhắc lại là nếu số tự nhiên a mà chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bộ của b đấy còn b thì là ước của a vậy thì từ cái khái niệm ước của bội như vậy thì cái cách tìm ước của bội ra sao thì các em tập trung vào ý thứ hai đó là cách tìm bộ của một số đấy. thì các em biết rằng là một số a mà bằng b nhân ra thì a gọi là bộ của b thì từ cái công thức này người ta suy ra tìm muộn một số như sau ta có thể tìm muộn của một số khác không bằng cách nhân số đó em hiểu là nhân số đó lần lượt với các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vân vân thì cứ mỗi lần nhân như vậy ta được một bộ của số đó đấy, các mình đúng chưa đấy còn tìm ước thì tìm như thế nào thì chúng ta ôn lại cách tìm ước cách tìm ước của một số ta có thể tìm ước của số a với a là một số khác không hoặc là ta dùng ghi là lớn không uống được bằng cách là lần lượt chia cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a chia hết cho những số này đấy khi đó các số ấy sẽ là ước của a như vậy để tìm ước của một số a thì ta lấy số a đó chia cho các số từ 1 đến a số nào mà a chia hết thì số đó sẽ là ước của a đấy đó là cách tìm bộ và ước của a thì trong quá trình tìm mọi ngữ của ai em lưu ý cho cô hai điều điều thứ nhất là không là cô của mọi số khác không Đấy. vậy số nào cũng có bụi là không trừ cái số không phải đúng không nhỉ và lưu ý hai là một là ước của là ước của mọi số khác không Đấy. một cũng là ước của không nhưng mà khi ta tìm ước thì ta ít khi tìm ước của không cho nên là chúng cô ghi là một là ước của mọi số khác không còn có bạn nào mà không ghi là chỉ có ghi là một là ước của mọi số của thì vậy cô đã giải thích cái chỗ đây nhé Đấy, chúng ta lưu ý với cô các kiến thức này và các em có thể ghi khi học là các em phải ghi lý thuyết vào vở nghe chưa sau đó mới đến phần bài tập thì nếu như các em chậm không ghi theo cô nói được thì chúng ta dừng lại chúng ta ghi xong rồi chúng ta mới chuyển qua bài tập đấy học ở đây là nó tiện lợi hơn điều đó chúng ta sang phần 2 là bài tập chúng ta làm bài tập thứ nhất tìm các bộ của 6 trong các số 12 36, 30 và 45 Đấy. Thế giờ các em hiểu rằng là bội của 6 là gì? Hả? Bội của 6 là gì? Là bội của A là bội của B nếu như A chia hết cho số tự nhiên B Đấy. Vậy thì các số này là bội của 6 khi nào? Thì dựa vào khái niệm của bộ chúng ta suy ra được là các số này là bộ của 6 nếu như các số này chia hết cho 6 Đúng không nào? à, vậy chúng ta xét xem là trong bốn số này số nào chia hết cho 6 thì số đó sẽ là bộ của 6 Đấy. À, chúng ta xét nào em xét nào 12 có chia được cho 6 không em à 12 chia được cho 6 rồi phải không nào do đó 12 là bộ của 6 những bài này chúng ta chỉ cần trả lời thôi nhé nào các bộ của 6 trong số đó là trong các số đó là thứ nhất là số 12 cái mức của 12 chia được cho 6 rồi đúng không 26 chia được cho 6 không à 26 không chia được cho 6 phải không nào đấy 30 à 30 chia được cho 6 bởi vì 6 nhân 5 bằng 30 nên 30 vậy thì bổ sung thêm đây là 30 cũng là 1 của 6 bây giờ đến số 45 45 chia được 6 các em 45 không chịu cho 6 thay lập vậy thì trong bốn số này chỉ có hai số là một của 6 đấy vậy cô nhắc lại là muốn tìm một của cái số 6 này trong các số này chúng ta kiểm tra xem các số này số nào chia hết cho 6 thì số đó sẽ là bội của 6 phải không nào đã nhớ chưa à, chúng ta chuyển sang bài B nhé bài B người yêu cầu chúng ta viết tập hợp các bội của 6 nhỏ hơn 50 đấy thế để biết được tập hợp các mol của 6 mà nhỏ hơn 50 thì chúng ta phải nhớ lại cách tìm mol của một số cô vừa hướng dẫn lúc nãy đúng không chúng ta quay lại nào cách tìm mol của một số như vậy ta có thể tìm mol của một số khác không bằng cách nhân số đó với lần lượt các số 0 1 2 3 4 5 6 vân vân đấy vậy bây giờ ta muốn tìm mol của 6 đấy thì chúng ta phải lấy số 6 này nhân mà người yêu cầu là nhỏ hơn 50 vậy ta nhân đến khi nào số nó lớn hơn 50 thì chúng ta phải dừng lại hiểu chưa nào này đó chính là cách tìm muội của sáu là như vậy như vậy cô viết luôn dưới dạng tổng hợp nhé ta có bội của 6 bằng tập hợp gồm các phần tử là gì? Nào, nhỏ hơn 50. 6 nhân 0 là 0. Chúng ta lấy số 6 này nhân lần lượt các số 0, 1, 6 nhân 1 là 6 được số 6 6 nhân 2 bằng 12 được số 12 6 nhân 3 bằng 18 thì được số 18 đúng không nào 6 nhân 4 bằng 24 thì ta được số 24 6 nhân 5 30 ta được số 30 là bụi của 6 6 nhân 7 42 ta được à 6 nhân 6 trước đã các em ta nên ghi nhỏ cho nó đỡ sai sót 6 x 6 36 được số 36 6 x 7 42 được số 42 6 x 8 48 được số 48 6 x 9 54 đúng nào nhưng đề bài yêu cầu là gì là nhỏ hơn 50 do đó chúng ta chỉ đến năm 48 là chúng ta dừng lại chúng ta không viết nữa Đây, ta hình dung ra chưa đó chính là cách tìm vội của một số nhưng ở đây Tập hợp này không phải là bộ của 6 tải bài, đó là bộ của 6 nhỏ hơn 50. Đấy, các hình dung chưa? Tức là bộ của 6 thì đang còn nhiều lắm, kể mãi cũng chưa hết được. Đấy, nhưng mà bộ ta cho phép cô ta viết tắt là bộ của 6 bằng như thế này, thỏa mãn để bài, đúng không? Đấy. mà không thì cần thiết chúng ta ghi thêm là ta có bộ của 6 nhỏ hơn 50 là. Đấy. Bây giờ đến câu C. Viết dạng tổng quát bộ của 6 như vậy bội của 6 ta biết dạng tổng quát như thế nào các em bội của 6 là tất cả những số là 6 nhân với một số tự nhiên đúng không do đó bội của 6 có dạng tổng quát là ta ghi là dạng tổng quát dạng tổng quát bội của 6 là a bằng 6 nhân quy đấy là bằng 6 nhân một số à, với quy là thuộc tập hợp số tự nhiên à, như vậy cứ một giá trị của quy thì ta tìm được một một của a và cái này nó gọi là dạng tổng quát hay gọi là công thức tổng quát à, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập thứ hai ta trở lại bài thứ hai đó là tìm các bước của 4, bước của 9 và bước của 10. Thế để giải quyết được bài toán thứ hai này thì chúng ta phải nắm chắc cho cô kỷ ước của một số đúng không nào à bây giờ chúng ta nhớ lại trong này có ứng dụng như nào đây để kỷ ước của một số ta có thể kỷ ước một số a với a lớn hơn không bằng cách lần lượt chia cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a chia hết cho những số nào thì khi đó số ấy sẽ là ước của ai thế giờ để kỷ ước của bốn thì chúng ta phải lấy số 4 này chia cho các số từ 1 đến 4 số nào mà 4 chia hết thì số đó sẽ là ước của 4 chúng ta hiểu chưa nào bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng ta vừa chia vừa viết các phần tử dạng một tập hợp luôn nhá có a ta có tập hợp các ước của 4 ta viết dạng tập hợp bằng gồm các phần tử nào bây giờ chúng ta lấy 4 chia cho các số từ 1 đến 4 số nào mà 4 chia hết thì ta ghi vào đây được chưa nhỉ 4 chia 1 có hết không các em ả hết đúng không và vậy đây chính là một là ước của bốn bốn chia hai có hết không à chắc chắn là hết rồi đúng không nào vậy thì hai cũng là ước của bốn bốn chia ba có được không à bốn không chia được cho ba như vậy ba không phải là ước của bốn bốn chia bốn à bốn chia bốn bằng một do đó bốn cũng là ước của bốn đấy vậy chúng ta dừng lại như vậy ước của bốn vùng là tập hợp gồm có ba phần tử một hai và bốn thì lần sau các em làm em cứ làm giống không như vậy nhé chúng ta vừa chia vừa viết luôn cái nào chia hết ta điền vào ngay Đấy, câu b ta có ước của chín Đấy, vẫn theo quy tắc làm giống như tỷ ước của 4 Chúng ta lấy 9 này chia cho các số từ 1 đến 9 Số nào mà nó chia hết, số đó sẽ là ước của 9 Được chưa nào? À, 9 chia 1 thì bằng 9 là chia hết là 1 9 chia 2 không chia được 9 chia 3 là chia được đúng không nào? 9 chia 4 không được Như vậy số 4 không được 9 chia 5 cũng không được phải không? 9 chia 6 cũng không được Như vậy 6 cũng không được 9 chia 7 cũng không được 9 chia 8 cũng không được Và chỉ có 9 chia 9 nữa Đúng không nào? Như vậy số 9 cũng có 3 bước là 1, 3 và 9 Đấy. Và ta chuyển qua bài C tỉ bước của vật Sau khi em làm quen rồi chúng ta có thể nhẩm rất là nhanh Bây giờ chúng ta là 7 chia 1 thì đương nhiên rồi Bởi vì chú ý kia con đã ghi là một là bước của mọi số rồi đúng nào 7 chia 2 thì không được rồi 7 chia 3 thì không được 7 chia 4 không được 7 chia 5 không được 7 chia 6 không được phải không nào à 7 chia 7 thì số 7 này chỉ có hai ước là một và chính nó Đấy. thì những số đặc biệt mà chỉ có hai ước là một và chính nó này người ta gọi là số như thế nào thì các em hãy theo dõi những bài giảng sau của cô nhé bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài thứ ba các em thân mến chúng ta trở lại bài thứ ba đó là tìm số tự nhiên x sao cho Đấy ở câu A thì x thỏa mãn hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là tích thuộc tập hợp bội của 13 và x lại lớn hơn hoặc bằng 20, nhỏ hơn hoặc bằng 50. Đấy. Thì cách rất đơn giản là chúng ta sẽ liệt kê nhớ lại cách tìm bộ một số rồi đúng không nào chúng ta lấy 13 nhân lần lượt các số 0 1 2 3 như vậy không này 13 này 13 nhân 2 là 26 này 26 nhân à, 13 là nhân 3 là bằng 39 này 39 lại 13 là nhân 4 13 nhân 4 bằng mấy 13 nhân 4 là là bằng 52 đúng không nào rồi 13 lại nhân 5 13 nhân 5 đi 5 nhân 3 là 15 5 nhớ 1 5 1 là 5 và 65 đấy và vân vân tại sao cái đây cô lại dừng lại vì cô liếc thấy đề bài là nó bé hơn hoặc bằng 50 mà chúng ta cũng vượt qua 50 là chúng ta dừng lại chúng ta chọn được đúng không à bây giờ ta lấy đoạn nào mà x thế nào mà x là thuộc bội của 13 và lớn hơn hoặc bằng 20, nhỏ hơn hoặc bằng 50 nên ta có x sẽ thuộc tập hợp của những phần tử nào các em? Chúng ta tìm phần tử nào lớn hơn hoặc bằng 20, nhỏ hơn bằng 50 ở trong cái tập hợp bội của 13 này. Đấy, như vậy không với 13 là không được rồi đúng không? Như vậy ta lấy từ 26, 39, 52 được không em? À, 52 không được vì 52 đã lớn hơn 50 rồi phải không nào? như vậy x chỉ tập hợp cùng hai phần tử là 26 và 39 đây đấy chính là cái cách làm bài tìm số tự nhiên x thỏa mãn điều kiện của đề bài cho đấy. bây giờ đến câu b câu b nào chúng ta quan sát đề bài nào đề bài chúng ta lại không cho x là thuộc bội của quyền tương tự như lần qua nó mà sẽ chọn là x chia hết cho 18 và x phải lớn hơn không bé hơn khoảng 40 thế x mà chia cho 18 thì điều đó có nghĩa là gì chia cho 18 điều đó cũng có nghĩa rằng là x là bộ của 18 đấy như vậy người ta ẩn cái chỗ điều kiện là x là bộ 18 đi mà người ta ghi là x chia cho 18 để người ta kiểm tra xem các em có nắm chắc được khái niệm bộ hay không đúng không à như vậy x chia cho 18 có nghĩa là x là bộ của 18 đấy vậy có nghĩa là bài b chúng ta cũng đi tìm bội của 18 và bội đó phải thỏa mãn điều kiện gì thỏa mãn điều kiện lớn hơn không và nhỏ hơn hoặc bằng 40 các em hiểu chưa nào à, bây giờ chúng ta đi tìm bộ 18 nhá như vậy nhiều bạn bạn nào đã hiểu bài đã biết là tại sao phải tìm bộ 18 rồi đúng không nào còn bạn nào chưa hiểu thì cô đã nhắc rồi x chia cho 18 có nghĩa là x là bộ 18 nên chúng ta phải tìm bộ của 18 đấy như vậy ta có bộ của 18 bằng chúng ta lấy 18 nhân lần lượt các số 0 1 2 3 4 đúng không? Như vậy 18 nhân 0 là không rồi. 18 nhân 1 18. 18 nhân 2 36. 18 nhân 3 18 nhân 3 với số nó to to chúng ta lại nhân cho chính xác nhá. 38 24 viết 4 nhớ 2. 13 là 3 là 54. Đấy, thế đến 54 thì cô chả làm nữa. Vì sao? Vì cô liếc thấy điều kiện x ta bé hơn hoặc bằng 40. Đấy, thế nên ta lấy là là gì? Vì x chia hết cho 18 cho nên chúng ta suy ra x sẽ là bội của 18 đấy và x lại còn như thế nào nữa các em à và x lại còn lớn hơn không bé hơn hoặc bằng 40 chúng ta lựa chọn bội của 18 lớn hơn không bé bằng 40 ở đây đó là gồm số nào 18 36 đúng không nào và đến đây các em sẽ tự viết cho cô kết quả x thuộc tập hợp gồm hai phần tử 18 và 36 được chưa à, đấy là em sẽ tự học nhé bây vâng, giờ đến câu c câu c nào tỉnh c Chúng ta quan sát câu C nào X là ước của 16 và X lại phải lớn hơn 70 Vậy thì việc của chúng ta bây giờ trước tiên chúng ta phải tìm ước của 16 phải không nào? À bây giờ các em lại tìm cô ước của 16 nào, chúng ta liệt kê nào. 16 chia cho những hết những những số nào từ 1 đến 16, chúng ta nhẩm nhanh được rồi đúng không nào? Như vậy 16 thì chia cho 1 rồi, chia 2 được rồi, 3 không được, chia 4 thì được rồi đúng không? 5 6 7 đều không được phải không nào? Và 8 đấy, 9 10 11 12 thì chắc chắn là không được rồi phải không các em? Như vậy chỉ còn thêm số 16 nữa thôi. Đúng không nhỉ? À mà theo đề bài mà theo đề bài tích là thuộc ước của 16 và tích là phải lớn hơn 70 đấy thì chúng ta tìm xem là đề bài này x thuộc ước 16 và x phải lớn 70 trong ước của 16 này có số nào lớn 70 không các em à trong ước của 16 này chỉ không có số nào lớn 70 vậy thì trong trường hợp này là chúng ta không có giá trị của tích hay người ta gọi là tích thuộc của tập hợp rỗng tem nhá vậy chúng ta trả lời vậy có một số bạn là trả lời là dùng từ là vậy không có dẫn chỉ x hoặc là chúng ta trả lời là vậy x thuộc tập hợp dẫn tức là một tập hợp không có phần tử nào đấy như vậy nếu đề bài này không phải là lớn 70 mà thay vào là lớn hơn 7 thì các em có làm được không thì chúng ta lại tìm những số lớn hơn 7 trong đây các em hình dung chưa như vậy đề bài đã cho lớn hơn mấy hay bé hơn mấy chúng ta đều làm được không nào đấy quay về câu d câu d đấy lại không đấy chỉ cho một điều kiện là 12 chia cho x 12 chia x có nghĩa là gì gì của 12? À, theo khái niệm về ước của bộ, chúng ta biết rằng là 12 chữ x. Từ đó chúng ta suy ra x thuộc tập hợp ước của 12. Đấy. Vậy việc nhận đích của chúng ta quay về việc chúng ta chỉ cần tìm ước của 12 là xong. Đúng không? Vậy đến đây bài D là em sẽ tự làm nhé. Bây giờ cô sẽ chuẩn bị một số bài tập cho các em. Các em thân mến, đây là bài tập cô chuẩn bị cho các em trong bài học hôm nay. Các em cố gắng hoàn thành bài tập tốt và trình bày thật đẹp các em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài giảng tiếp.